rồi Bây giờ tôi lại muốn trở thành Trần Dân Hả? Bà nó nói cái gì? Ông hãy đi xin cá vàng đi Hãy nói với nó Tôi muốn làm Trần Dân Chắc chắn nó sẽ đồng ý thôi Ông hãy đi ngay đi Con cặc ơi Có chuyện gì thế ông lão ơi Mụ vợ ta đã dám Bình rượu Noria Mới rồi Giờ mụ muốn trở thành Trần Dân Ông lão đừng lo Vợ ông lão sẽ trở thành Trần Dân Ông cứ về đi Bà đã trở thành Trần Dân rồi Bà đã hài lòng rồi chứ Giờ ta không muốn là Để dứt quốc sư Hoa Kỳ Trần Dân Ta muốn làm Con cá Của vương quốc này Con cá Ừ Đúng vậy Ngươi hay lập tức ra biển Nói cho con cá kia biết đi Mau lên Con cặc ơi Ông lão ơi Có chuyện gì thế Mụ vợ ta vẫn chưa bằng lòng Bà ấy không thích làm Trần Dân nữa Bà lại thích làm Con cá Ta không biết phải làm sao nữa Ông lão cứ yên tâm về nhà đi Vợ lão sẽ thành Con cá Như bà mong muốn Bà lão Bà đã trở thành Con cá Thật rồi Vô lễ Ta giờ đã là Con cá Cao quý Ai là bà lão của ngươi nữa chứ người mau ra biển Tìm con cá vàng Nói với nó rằng Ta không thèm làm Con cá Nữa Ta muốn làm Bình rượu Noria Ngựa dưới Long Cung Để con cặc Phải hầu hạ và nghe lời ta Không được đâu Bà không thể làm thế được Tại sao lại không thể Ta muốn con cặc kia phải phục tùng ta Hãy đi mau Nếu không ta sẽ sai quân lính Bắn mày á con cặc ơi hãy giúp ta Con cặc ơi mụ vợ ta giờ lại đổi ý Muốn làm bình rượu Noria Để có thể sai bảo Con cặc Ôi Bình rượu Noria Của tôi Bình rượu Noria Của tôi